Chào mừng anh em đến với kênh Cao Tiến soi kèo cũng như là kênh kèo bóng Cao Tiến. Thì uh, trước tiên mình uh, xin chúc mừng anh em đã uh, húp được cái mã kèo len cả trận cộng 0.25 và cái mã kèo tài hiệp 1 của trận đấu lên với BSG uh, diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Thì uh, tiếp tục mình uh, sẽ nhận định cho anh em thêm một trận đấu ở giải uh, vô địch quốc gia Pháp nữa. Đó chính là trận đấu giữa uh, Shotbot và Choi. Thì uh, Hiện tại Sheffield đang đứng ở vị trí thứ 19 bảng xếp hạng với 11 điểm sau 16 trận còn Choi thì đang đứng ở vị trí thứ 15 và đang có được 15 điểm sau 16 trận. À, và cái phong độ hiện tại của hai đội rất tệ. Điển hình như là 10 trận gần nhất của Choi, họ có được một trận thắng, 4 trận thua và 5 trận hòa. Còn uh, thì uh, 10 trận gần nhất của họ, họ cũng chỉ thắng được một trận và nhận đến 5 thất bại và 4 trận hòa. Đấy và cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai đội với ba trận, Chatbot thắng 1 và hòa 2 và đến cái với cái tỷ lệ kèo hiện tại đội chủ nhà Chatbot chấp đội khách trôi với mức chấp là 0.5 và mức tài xỉu cá chặn là 2.5 và với cái mã kèo này thì anh em nên vào cái mã kèo choi được chấp 0.5 thì đây là cái mã kèo mà an toàn nhất cho anh em nha vì cái phong độ mà sân nhà của Chatbot hiện tại thì sau 5 trận gần nhất thì họ có đến 3 thất bại và hai trận hòa này còn về đội khách choi thì 5 à, trận gần nhất họ trải qua 4 trận thua